cho nên thấy được một kiếp về trước cái này tưởng tưởng ra một cái kiếp về trước tức là mình nhận ra được cái người tốt trên cuộc đời này hay người xấu trên cuộc đời này người xấu tức là ác nghiệp của mình đời trước người tốt là công đức của mình tạo đời trước cho nên cái tốt này cứ nâng lên và cái xấu này phải giải quyết cho nên Ngài An Thế Cao á, khi mà Ngài tu, Ngài đắc đạo, Ngài thấy được một kiếp về trước thôi, mới thấy con kiếp trước. Nhưng mà Đức Phật nó hay đắc quả La Hán thì thấy được 500 kiếp về trước. Còn nếu mà mới chứng sơ quả là biết được một kiếp về trước mình là cái gì. Mình từ đâu, mình sanh ở đây. Cái bước ban đầu mình tu đó là mình chỗ này thôi cái người có cái tánh linh mà có cái cảm giác chưa chứng được nhưng mà có cảm giác cái cảm giác gì Tại nên trước khi đi tu Thầy có cái cảm giác ở đời trước mình là Thầy tu Cái này cảm giác thôi Chứ không phải là biết Biết mình đời trước tu Đời trước mình tu Cho nên tự nhiên sanh ra trong đời này Sao mình thấy Chùa đối với mình nó thân quen kinh kệ nếu mình thuộc dễ dàng hơn cái nếp sống thiền môn đó, hình như là thích hợp mình hơn là cái nếp sống ngoài đời thành ra các đạo hữu tự kiểm lại cái thấy cái cảm giác phần nhiều tuổi thơ đó mà cái này dễ có hơn chứ còn khi lớn lên rồi đó mình bị cuộc đời này nó nó làm ô nhiễm rồi biết không mình nặng nợ với với xã hội cho nên cái kia mờ Thành ra nhiều người tới thưa với Thầy nói Nó con hồi nhỏ sao con muốn đi tu Thành ra con muốn đi tu Nhưng mà hoàn cảnh thế này hoàn cảnh thế kia không tu được Thành ra một người đó mà có một cái ý thức tu đó Cái người đó mà quen đó, họ nói với Thầy Tức là bà Ngô Thị Huệ Tức là cùng một họ với Thầy cái bà này là phu nhân của cố tổng bí thư nguyễn văn linh bà này nói với thầy tự nhiên cái bà này rất quý thầy bà nói đó cái năm bà tám tuổi mà bà ăn mặn không được tức là mẹ bà đó nấu cháo cá cho bà ăn mấy anh em ai cũng ăn ngon lành hết nhưng bà ăn vô bà ói là hết ăn được rồi tự nhiên bà lại sợ cái sợ cái ăn mặn đi cho nên lúc bây giờ bà ăn chay bà này ăn chay từ 8 tuổi ăn chay từ 8 tuổi rồi đó cái bà này đó cũng đã từng lên tới tôi nuôi cấm ở trên đó tu một năm bà lên đó ở tu một tuần lễ tức là có tu đó nhưng mà rồi đó sau này cái hoàn cảnh đó, đưa đẩy bà đi làm cách mạng thành bà làm cách mạng luôn hết cả một cuộc đời bà dấn thân làm cách mạng cho nên hồi tưởng lại cái lúc nhỏ nên cái người tây tạng á như khi mà những đứa trẻ còn nhỏ người ta đem người ta thử thử coi cái căn lành của nó có không căn tu nó có không khi đứa nhỏ mà chưa chưa có biết đi chưa biết nói nữa ta đem một số mấy cái dụng cụ người ta để Thí dụ như bây giờ đem để cái xô chuỗi này nữa mà tự nhiên nó thấy số chuỗi này đó, nó bò lại nó lấy rồi nó lần thử giống như ông sư đó thì qua chừng cái kiếp trước nó đã tu rồi đây là cái điểm quan trọng cho nên đó, người ta thử đầu tiên người ta thử bằng những cái đồ chơi của nó đó mà người ta biết người ta biết được cái đời trước của nó là cái gì đó cho nên đứa nào mà đời trước đó, mà nó làm về cơ khí thì trong cái đời này tái sanh mặc dù nó còn nhỏ mà nó thích cái này và nó học cái này nhanh hơn nên thầy thấy người Nhật đó, họ có một cái là chọn năng khiếu ở chỗ này để đưa đi học chọn năng khiếu nếu mà nó có cái năng khiếu đó thì mình cho nó học cái đó thì nhất định là nó phải giỏi thôi còn bây giờ nó không có năng khiếu đó mà cha mẹ ép nó đi học cái đó thì phần nhiều nó học rồi sao nó cũng không dùng cho nên thầy thấy Việt Nam mình hay cho con muốn học những cái nghề nó cao sang nhưng mà rồi nó cũng không làm được học không làm được nhiều khi học đó, lấy bằng để đó nhưng mà người Nhật nó thực tế hơn cho nên kinh tế nó phát được là học phải có năng khiếu phải có năng khiếu và có sở thích năng khiếu và sở thích này là gì tiền nghiệp của nó đó. đời trước nó có làm cái đó rồi cho nên đời này nó tái sanh trở lại cái này nó dễ quen nó dễ quen còn cái này nó hoàn toàn những cái kiếp về trước nó chưa bao giờ biết bây giờ học hoàn toàn mới mà. Đấy. cho nên nó có những người mà thầy thấy rõ đó có những người thầy thấy rất rõ tất cả các cái nghề họ rất là thông thạo nhưng mà học văn hóa họ không được còn có những người học văn hóa học triết học á, thì rất là giỏi nhưng mà bỏ qua những cái khác đó, là không bằng ai hết đây là sự thật ở trong cuộc sống đó. thầy nói cái năng khiếu nó gắn liền với cái cái tiền nghiệp của mình tiền kiếp của mình cảm nhận được trong cái một kiếp về trước rồi đó, từ cái chỗ cảm nhận này đó mà nếu hãy mình gia công thiền định gia công thiền định đó, thì lúc bây giờ đó tâm hồn mình nó lắng yên trở lại đó là mình nhận ra được đời trước mình cho nên nó chứng được cái quả này nữa là do thiền mà chứng tức là ngồi yên mình suy nghĩ ta nên ngồi yên mà mình suy nghĩ là lúc bây giờ mình mới nhận ra được cho nên có những người, người ta phát hiện ra được đời trước họ làm nghề gì họ ở đâu người tây tạng họ hay có cái này chứ người mình ít cho nên người Tây Tạng biết được cái kiếp trước mình, đời trước tôi ở trong cái làng đó, tôi tên đó, tôi làm cái nghề đó, cho nên bây giờ tái sanh lời kiếp này, tôi còn nhớ, còn nhớ. Cho nên cái làng đó họ chưa bao giờ đi tới, chưa bao giờ biết. Nhưng mà tự nhiên họ có cái cảm giác như vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà dẫn họ đi tới chỗ đó, họ đi thẳng vô nên ở bên phật giáo tây tạng họ hay có cái này thành ra thấy một cái đứa bé còn nhỏ mà nó thấy nó bốc sâu chuỗi được đó, là coi chừng nó có căn tu nó là một lạc ma được trước tái sanh cho nên bây giờ người ta đem kinh ta thử coi Ta đem kinh ta thử coi nó có đọc được không, nó có thuộc được không Mà đọc một hai câu kinh nó nghe cái nó nhớ liền á Thì cái này chắc chắn được trước nó tu rồi lần hồi này biết cái này đó thì được hướng dẫn cẩn thận mà nó tu nó chứng được cái quả này đó thì tự nhiên nó cảm thấy thấy được đời trước thấy được một kiếp trước của mình thì cái này thì có thể dễ và ai cũng được nhưng mà đắc quả la hán thì cái này đức phật nói là thấy được 500 kiếp về trước đời trước đời trước và nhiều đời trước của mình biết hết mình đã từng chết ở đâu mình sanh lại đây nữa cho nên chứng được quả la hán là nhìn vô trong cái xã hội này nữa là mình biết liền ai là cái người mà thân mình ai là cái người mà nghịch mình biết hết thành ra bây giờ nó ngài an thế cao ngài đắc được quả rồi do đó nó ngài làm vị thái tử ở bên nước an tức mà ngài biết ngài còn nợ một cái anh ở bên trung hoa này nè thành ra do đó mà ở bên trung hoa ngài tu ở bên nước An Tức An Tức tức là cái nước y răng y Iraq gì bây giờ ngài đi qua bên Trung Hoa ngài đi tìm tới cái chỗ mà cái anh này ta đã tìm tới cái chỗ anh này thì khi mà gặp cái anh này đó ta đã vô cớ anh này đã tự nhiên thấy ông thầy tu là ghét liền cho một dao cái là ngài chết đi không trả xong một mạng này đi tìm để trả đó không trốn mà tìm để trả ta nên đời trước đó là thiếu mạng cho nên bây giờ sanh trở lại để đền mạng do đó mà mình bị bị chết những cái mà mình cảm giác như là quan ức mình nhưng mà người thấy đạo rồi họ biết này là quan gia gặp lại tự nó thấy mình đó là nó ghét nó muốn giết mình rồi ta nói cái người mà có căn tu căn lành đó, họ nhìn họ thấy ông thầy tu họ thương chứ không không có làm gì hại mình hết mà mà ông này thấy ông thầy tu là thù rồi thế tự muốn giết đi cho nên cái này là quan gia một vị thiền sư khác ngài tu nhưng mà luôn luôn ngài cứ giữ mấy mấy thẻ vàng ở trong cái túi ngài mấy thầy khác là chê bảo rằng ông tu mà ông cứ giữ ba cái vàng này làm gì phật cấm ông cho giữ mà ông cứ giữ gì? ông cười không nói gì hết cho nên bữa đó gặp cái tên ăn cướp đó nó sắc dao tới ông cười ông rút cái túi vàng ông dục ra nó nó tôi thiếu anh vàng chứ tôi không thiếu anh mạng nha tôi thiếu vàng tôi đâu thiếu mạng thành để đi tìm cái anh này để trả cho nên cái người mà hiểu đạo và họ tu đó thì phần nhiều đó tất cả những cái quan trái này đó, họ tìm cách họ trả có điều kiện trả mình trả trả xong rồi nó nhẹ đi chứ không trốn trốn không khỏi được đây là cái việc mà rất quan trọng cho nên không lầm nhân quả chỗ này cái người tu có trí tuệ rồi đó không lầm nhân quả biết được nhân nào ác của mình thì bây giờ mình tới cái quả của nó mình phải trả còn cái nhân mà thiện của mình á thì tự nhiên cái quả tốt nó tự tới mình không cần nó cũng tới nữa nên các phật tử nghiệm là xem có những người đó thiệt tình mà nói mình cũng không cần họ quan tâm tới mình đâu nhưng mà họ vẫn là tốt với mình phải không đây là bạn tốt này, nằm ở trong cái nhân quả này ta nhìn ta thấy được trong kiếp trước hoặc là nhiều kiếp về trước ta nhận ra được này mà nếu hãy ta tu rồi nữa từ cái chỗ cảm giác này nữa mà đưa cho chúng ta tới cái chỗ nhận thực mà ta thấy được chính xác á, thì cái này bảo là tu chứng đó, lần lần chứng được biết được trước một kiếp cho đến cho đến ba kiếp về trước biết được ba kiếp về trước mình chết ở đâu mình sanh lại chỗ này rồi mình chết chỗ này mình sanh chỗ kia biết được ba lần như vậy đó thì như vậy đó thì người ta biết được nhân quả trong ba kiếp rồi nữa thì mọi cái quan gia trên cuộc đời người ta biết hết mọi người bạn tốt trên cuộc đời này mình biết hết rồi cho nên khi biết cái chỗ này rồi nữa thì sao tìm tới những cái người mà thân với mình đây để nói chuyện tìm với những người này mà mình dạy họ chia sẻ với họ còn những người kia thôi đừng tại vì chúng ta không biết từ lúc bây giờ đó chúng ta cứ đem cái hiểu biết của mình mà áp đặt cho người khác nữa. họ không nghe họ không nghe đôi khi lại hại cho mình cho nên biết được rồi thì bây giờ đó tất cả những người này đó là những người bạn tốt của mình mà bây giờ đó họ kẹt chỗ này họ kẹt chỗ kia kẹt chỗ nọ thì tới đó khai ngộ như cái trường hợp mà ngọc lâm quốc sư thì lúc bây giờ đó ông này tu đắc đạo rồi cho nên đó, ông biết đó, thuận trị hoàng đế đó, là bạn của ông đời trước bạn đồng tu đời trước nhưng mà ông này tái sanh trên cuộc đời này là làm vua Thân làm vua, rồi đó khi mà làm vua đó, thì cái trường hợp này đó là vấn đề chinh chiến và chém giết phải không? Tạo ác nghiệp đó. Ông mới thấy như vậy ông tội đó, ông tìm tới để ông độ ông này. Cho nên Ngọc Lâm Quốc Sư tìm tới độ ông này. Mà tới đó, thì cái ông thuận trị hoàng đế này đó là cái tánh người Mãn Châu, Mãn Thanh, rất hung hăng. Nhưng mà gặp ông Ngọc Lâm Quốc Sư đó tự nhiên sanh ra cái tâm kính trọng tại vì bạn của nhau đời trước rồi ta nói bạn tốt của nhau đời trước rồi cho nên bây giờ nó thấy lại nó thì tự nhiên quý trọng cho nên tất cả các Phật tử nên suy nghiệm chỗ này thấy chúng ta có những người bạn như vậy đó mà chính những người bạn đó mới hợp tác với nhau được chứ còn những người khác thì không được đâu mình tưởng như là tất cả mọi người đều tốt hết thì không được ta ra người này mình thuyết phục được nhưng mà người kia đó là họ không bao giờ nghe mình không đây là cái trường hợp mà chống lại cho nên tu lần lần theo cái pháp đức phật cái tâm nó thanh tịnh rồi đó thì chứng quả thì đây chứng được một cái đầu tiên là đây ta gọi là cái niết bàn cái niết bàn mà chứng được niết bàn này đó là khi còn sống đó, thì vẫn là niết bàn tức là còn sống đó, vẫn thấy mình hạnh phúc hạnh phúc là tức là mình đi tới chỗ mình gặp đúng người việc nó xảy ra đúng theo ý mình phải không thế nên trên đời này hạnh phúc của mình đó là chỗ này chứ cái bất hạnh là luôn luôn trái ý tức là mình nghĩ thế này mà không xảy ra như vậy nhưng mà bây giờ đó mình được cái niết bàn này đó thì cái trường hợp đó là mình thấy đúng thấy đúng tức là đúng người đúng việc đúng lúc đúng chỗ nè thì đương nhiên cái việc này phải tốt thôi như vậy là trong đời mình không bao giờ có thất bại phải không? Thành không có thất bại này đó, là cho mình cái sự an lạc, cái hạnh phúc thực sự. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nhưng mà cái hữu dư y này đó, Đức Phật nó còn sống cái người còn sống trên cuộc đời này mà khi mà họ đắc được thánh quả la hán thì họ biết được hết tất cả những này nữa Đấy. thì lúc bây giờ đó mình biết mình nên tới chỗ nào và mình nên không nên tới chỗ nào cái chỗ không nên tới mình tới đó thì cái này nó mang quả còn cái chỗ mà nên tới mà mình không tới đó, thì bỏ mất cơ hội đi phải không cho nên trong đời mình đó, có thể mình bỏ mất nhiều cơ hội là vì mình thiếu trí tuệ bây giờ nữa chỗ nào đang tới mình tới nhất định mình thành công việc nào đáng làm mình làm thì nhất định thành công cái này dẫn tới cái chỗ hạnh phúc của mình đó, cái niết bàn là như vậy nữa thì cái người này thì sao cái người này đó còn sống nhưng mà đã đắc được niết bàn mà niết bàn này đó là phần nhiều trụ định thì có cho nên ờ, cái khi nhập định lắng yên lòng á, thì thấy được nhưng mà trở lại đời thường á, thì cái này mình không thấy nữa không quên đây nếu ai mà có từng tập tu cái này tu đúng á, thì sẽ nhận được cái điều như thầy nói cho nên cái khi mà mình á, khó khăn mình không quyết đoán được thì bây giờ đó mình ngồi yên lại phải không mình ngồi yên lại rồi đó mình lắng lòng mình xuống tập trung lại thì tự nhiên nhận ra được nhận ra được cái này cho nên ở chỗ này nữa đức phật nó là nhập định thì thấy biết nhưng mà xả định thì mất ta nói bây giờ muốn nhập định thì tất cả các vị a la hán hầu hết họ phải ở trong thâm sơn cùng cốc họ ẩn tu phải chứ còn đi vào trong cuộc đời này nó bao nhiêu những cái chuyện mà nó nó phiền toái xảy ra tại sự thật ra mình tới chỗ này để gặp cái người này để làm cái việc này nhưng mà khi mình tới mình làm cái việc này xong rồi nữa thì còn có cái việc khác nó xảy ra cho mình nữa đó nó không đúng theo cái ý muốn của mình cho nên chỗ này nó nhận mình chìm đi do đó mà các vị a la hán khi chứng được cái quả này rồi đó thì phần nhiều họ hay ẩn tu tức họ trốn vào trong trong thâm sơn cùng cốc chứ không dám ra tại sao vậy là vì họ còn kẹt một cái nó gọi là cái trần sa hoạt tại cái này họ mới chứng được một cái pháp đầu tiên của họ đó pháp đầu tiên của họ đó là đức phật đó là các vị này họ phá được cái cái phần kiến hoạt rồi cái nghiệp mà phá được cái phần kiến hoạt rồi tức là cái thấy của họ chính xác không có sai lầm nữa phải không thành ra thấy không sai lầm nữa nhưng mà cái việc này nó liên quan tới việc khác cái việc này nó liên quan tới việc khác mình thấy cái này đúng rồi nhưng mà mình tới mình giải quyết chuyện này nó lại liên quan tới cái việc khác nữa mà mình không giải quyết được thì chết thầy nói dễ hiểu nhất là các phật tử nghiệm này mình thấy mình có cái người bạn nó khó khăn mình thương mình muốn giúp mình muốn cứu phải không nhưng mà người bạn mình đâu phải nó có mình nó đâu ta nên người bạn của mình á, nó còn có những người thân của nó chứ ta nên những người thân của nó những người bạn của nó ta nên những người thân của nó những người bạn của nó ta nên kẹt vô chỗ này mình muốn cứu nó nhưng mà lúc bây giờ đó là bị tất cả những cái khác nó bao vây mình á mình không giải quyết được mình cũng rơi vào trong chỗ mê hùng trận cho nên cái này đó gọi là trần sa hoặc nó nhiều quá thấy thì nó như thế nhưng mà đụng vô rồi nó nó như là một cái mớ bồng bông này không giải được cho nên các phật tử nghiệm rồi thấy rõ cho nên các vị a la hán họ đắc đạo rồi họ trốn rồi chỗ này cho nên muốn cứu muốn độ nhưng mà tại vì cái vấn đề quan hệ chằng chịch này nó nó quá nhiều đi cho nên tháo không được cho nên một mình nó nữa thì cứu được nhưng bây giờ cái liên hệ của nó nhiều như vậy làm sao mình cứu nên đó, thầy nói nữa là bây giờ nữa mấy anh thanh niên mới lớn lên mà chưa có gia đình phải không nên chưa có gia đình á, mấy anh thấy được tự do phải không ta để được tự do là mình có một mình một thân thôi thì bây giờ đó mình tới nhà bạn mình ở cũng được mình đi vô chùa mình công quả mình ăn cơm cũng được ngủ một mái hiên cũng không sao phải không nhưng mà tự mang nghiệp vô rồi nữa tức là có vợ có con rồi nữa đi đâu mà đùm đùm đề đề dắt đi nữa tới chỗ nào ở được mà nếu ở được thì người bạn tốt của mình họ cũng dung mình được mấy ngày thôi phải không tức là chấp nhận được mình nhưng mà làm sao họ chấp nhận được vợ con mình rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đó thì coi như là không giải quyết được nó tự bao vây mình đây là tránh buông túng cho nên các vị a la hán là phần nhiều họ không muốn dương mang vào trong cuộc đời nữa không muốn dính líu tới mọi người nữa thậm chí những người thân nhất là cha mẹ anh em họ cũng từ giả cho nên gọi là xuất gia tức là bỏ đi thành nên bỏ đi thành ra chấp nhận nhưng mà cái khi bỏ đi như vậy đó thì du học này họ có buồn chứ có khổ chứ nhưng mà họ tu rồi họ cắt lần cắt lần cái phần này để mà thoát được khi mà thoát được rồi nữa có đủ điều kiện độ đó thì lúc bây giờ họ trở về họ độ được cho nên đức phật của mình đó, là khi thành phật rồi đó thì mới hoài lại độ cho vua tịnh phạn độ cho bà ma ha ba sệ xà ba đề là di mẫu độ cho tất cả những người thân trong hoàng tộc để đi tu phải không tới chừng đó đó là có điều kiện độ thì độ cho nên đức phật dạy ở trong kinh pháp hoa đó là nhìn thấy mình bị cái trần sa quạt này nó nó bao vây mình không thể giải quyết được thương nhưng mà không giải quyết được cho nên lúc bây giờ phải làm sao mà đắc đạo ở một trình độ cao nhất mà có điều kiện giải quyết cái chuyện này đó thì tới chừng đó mình sẽ sẽ tìm tới để mà cứu mà giải quyết không còn chưa có điều kiện giải quyết á, mà chúng ta lao đầu vô á, thì coi như chúng ta chết Ta nên vì vậy đó mà các cái vị a la hán này nữa còn có một cái cái trụ xứ niết bàn cái trụ xứ niết bàn tức là ở cái chỗ đó thì được an lạc vào trong định á, thì được an lạc ta nên vào định an lạc đó, thì cái này rất là dễ, ai cũng có thể vô được hết. Đúng Tại vì khi mà mình tu, đó, nếu mình chịu tu đó, thì vào cái định đầu tiên, đó, Đức Phật dạy mình gì? Chứng được cái quả đầu tiên nó gọi là ly sanh hỷ lạc. Đó. Cái này đó, nếu chịu tu thì ai cũng được. Tức là không còn lệ thuộc xã hội, không còn lệ thuộc thiên nhiên, thì cái lúc bây giờ đó mình được an lạc cái này được an lạc đầu tiên gọi là ly sanh hỷ lạc cái này nhiều người tu chứng lắm. nhưng mà ở đây rồi còn thoái chuyển tức là sẽ rớt trở lại cho nên cái tu của chúng ta đó là đầu tiên chúng ta chứng này nếu hãy mà chúng ta nặng tình nặng nợ thì cái trường hợp này chúng ta đau khổ nhưng mà chúng ta cắt đứt được cái này đó chúng ta sống với cái đời sống nội tâm không đó, thì bây giờ nội tâm được an lạc được giải thoát này chứ gọi là ly sanh đó là ở trên bước đường tu ai cũng có có thể được rồi tiến xa hơn bước nữa đó là định sanh hỷ lạc tức là vui đó tức là niết bàn là khi ở trong định tức là vào định thì lại lại được niết bàn mà xả định ra thì mất cho nên vào định là gì cho nên đi vào định cái định này đó ai cũng có thể vào được biết không nếu mà thực tập đúng gọi là diệt tận định Thành ra diệt tận định là khi mình vào cái định diệt tận này nữa khi mình nhập định rồi đó là mọi việc xảy ra trên cuộc đời này mình không hoàn biết gì nữa hết tức là mình hoàn toàn không biết gì trên cuộc đời này nữa rồi khi mình xả định ra nó cũng giống như là khi mà mình ngủ mê mình không thấy gì, không biết gì hết bây giờ mình xả định ra mình nhìn mình thấy mình ngơ ngác đi phải không đây là ở trên cái bước đường tu đó nếu ai có thực tập đúng thì người ta sẽ tới này cái định này nó là cái định gốc của ngoại đạo mà khi đức phật đi xuất gia thì ngài học được cái này trước diệt tân định không biết gì hết ngồi sững ra như gốc gỗ cục đá vậy thôi không biết nữa. thành họ đánh mình mình cũng không biết nữa họ mắng nhất mình mình cũng biết tất cả mọi việc chung quanh mình không biết gì nữa hết đó. thì cái này đó ở trong tâm mình được an lạc mình sống ở trong cái cái đời sống nội tâm mình cho nên các vị a la hán phần nhiều họ ở trong thâm sơn cùng cốc họ cảm thấy yên hơn thấy an lạc hơn họ vào trong định họ thấy an lạc hơn nữa nên cái nếp sống này nếp sống của các vị tu hành các vị tu hành là người ta sống này còn họ rất là sợ tiếp xúc với bên ngoài họ rất sợ quan hệ với tất cả mọi người trên cuộc đời này tại vì quan hệ nó, thì lần lần nó sẽ kéo chúng ta đi vào trong cái cái cuộc sống mà lại khó thoát ra khó giải quyết được cho nên đó, đây người ta sống vì vậy đó mà cái niết bàn này đó, ta gọi là cái hữu dư y niết bàn chứng được cái này rồi đó thì họ thường thường đó, tìm một cái chỗ xa lánh nào đó ở tại vì mình không còn lệ thuộc trong ăn uống nữa mình cũng không còn có những cái ham muốn nữa cho nên mình không muốn ai làm phiền mình hết đây là ẩn sĩ ẩn cư ẩn tu này. đây là các vị tu cho nên khi mà những người tu này đó thì đức phật xếp họ vô cái hàng tiểu thừa hàng tiểu thừa họ tu tức họ rất sợ họ rất sợ cưu mang những cái khác đó là cái trường hợp chứng được cái niết bàn này thì khi chứng được cái niết bàn này xong rồi đó thì thích ở trong cái niết bàn này ta nên ở trong cái niết bàn này chứ không dám ra nữa không dám ra không muốn ra ngoài nữa là tại vì đó, còn hai cái mà chưa giải quyết xong là cái cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc tại trên bước đường tu đó thầy thể nghiệm thầy thấy ở yên ở trong thiền thất đó, không có việc gì xảy ra hết đó. nhưng mà ra tiếp xúc với cuộc đời ra làm việc này việc kia đó thì bắt đầu đụng chạm và có vấn đề không cho nên đa số người ta tránh ta tránh tự yên trong đó đó ta chờ tới cái ngày nào đó người ta chết đi thì cái này là vào vô dư niết bàn vô dư y niết bàn đó, là bỏ cái xác này rồi đó thì họ sẽ vĩnh viễn ở trong cái cái định tu chứng của họ đó thành ra nếu chứng được cái định nào nhập vào cái định nào thì ở luôn ở trong cái định đó mà không bao giờ ra nữa cũng không bao giờ tái sanh trên cuộc đời nữa đây là cái điền hợp mà của những người tu mà rớt qua tiểu thừa này. Cho nên tu mà rớt qua tiểu thừa là chỗ này đó. Tại vì tới chỗ đó là sao, sao vậy? Tại mình rất sợ sanh tử mình rất sợ tiếp xúc với mọi người rất sợ đụng chạm rất sợ phiền phức phải không cho nên không dám tái sanh nữa ở luôn ở trong đó vĩnh kiếp ở trong đó luôn ở trên niết bàn không vào sanh tử nữa rất sợ sanh tử nữa. đây là trên bước đường tu cho nên cái người đó mà tu theo phật thành ra có nhân duyên được với đức phật có trồng căn lành ở đức phật á, thì khi mà mình chứng được cái chỗ này đó mình chứng tới chỗ này nè à, tới cái chỗ mà hữu dư y niết bàn tức là mình còn sống này nè ta là được đức phật xuất hiện ra khai ngộ cho mình được đức phật xuất hiện khai ngộ cho mình à, tại lúc bây giờ tâm mình đã thanh tịnh rồi cho nên vào ở trong thiền định mình sống trong thiền định đó, thì lúc bây giờ đức phật phóng quang tới phóng quang tới tâm của mình tâm của Đức Phật truyền qua tâm của mình mà ở đây mình gọi là Phật hộ niệm không? Thành trên bước đường tu đó quý vị gọi là Phật hộ niệm. Nếu mà Phật không hộ niệm tới, mình không trồng căn lành ở Đức Phật, mình không nghĩ tới Đức Phật, Phật không hộ niệm tới đó, thì mình sẽ đi thẳng vào vô dư Niết Bàn. Tức là đi vô trong đó rồi không ra nữa. Tại vì cố định ở trong đó rồi, không, không ra được nữa cái tâm mình như thế mà mình chết rồi đó thì mình sẽ đi vô đó vĩnh viễn luôn được niết bàn được an lạc không tái sanh nữa được giải thoát thiệt đó nhưng mà đây đó là niết bàn của tiểu thừa Thế, thành ra những người tu nhưng mà đức phật dạy trong kinh pháp hoa là cái khi mà đắc được thánh quả la hán biết được 500 kiếp về trước rồi phải không thành ra biết được 500 kiếp về trước rồi thì lúc bây giờ đó anh cũng biết thêm được cái nữa cái nào anh làm được anh làm chứ còn những cái nào làm không được thì thôi cho nên làm được mình mới làm còn làm không được thì thôi cho nên mình cứu cái người đó nữa, mình tới mình khoanh ra mình cứu người đó mình đưa đi còn tất cả những người kia để lại phải không nên cái này dứt khoát như vậy đó cho nên độ cho một người xuất gia một người tu chứ đâu phải mình độ hết cả bà con quyến thuộc của nó đâu Tới, tới một cái bữa nào đó mình kêu nó phải không? Mình kêu nó nó trốn đi, dắt đi phải không? Sáng dậy thì cha mẹ nó thấy nó đi mất rồi, trốn đi chứ, đi đứa thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta nên trốn đi. Giống như Ngài Hư văn Hòa Thượng, ta nên đi tu mà trốn thôi tại vì cha ngài làm quan mà ngài lại là con một nữa mà bây giờ đó nói đi tu làm sao cho cho nên lúc bây giờ phải trốn đi ta nên chờ đang đêm như vậy đó mọi người ngủ hết đó là trốn đi nên đức phật của mình cũng vượt thành trốn đi chứ chứ vua tình phản có cho đi đâu Đấy, cho nên trong cái lúc đó đó những cái người này đó, họ nhờ có trồng căn lành ở Phật quá khứ cho nên lúc bây giờ đó Phật mới phóng quang tới gia bị cho họ tác động vô họ để làm cho họ phát tâm họ đi tu không có cái này tu được cho nên nó bảo rằng là Đức Phật cái khi còn làm thái tử thì ở trong cái đêm vắng như vậy đó trong cái đêm vắng như vậy ngài ngồi đó ngài mới nghe ở trên quả trời tịnh cư Thế nên Ngài ngồi trên nhân gian này mà Ngài nghe trên cõi trời tịnh cư đó, Thành ra chư thiên gọi Ngài Chư thiên gọi Ngài đó Bảo là Ngài nay tuổi đã lớn rồi Sao không nhớ lại những lời quyền xưa Xin tu chứng đạo chân thừa Trần gian cảnh tục sai xưa làm gì Ngài còn lần lửa thế thì chúng sanh ngu dại Ai vì bảo ban mau mau mở lối niết bàn khiêu đèn trí tuệ vén màn vô minh ngồi yên lại nghe nghe chư thiên kêu ngồi yên lại mình nghe nghe phật âm tiếng nói của phật nghe pháp cho nên từ cái chỗ đó mình mới có quyết tâm cho nên quyết tâm chỗ này mới không sợ khó không sợ khổ mới vượt mà đi lên phải không ừ. chứ còn những người mà đi tu đó mà không có một cái trí cao như vậy để vượt khó vượt khổ đó thì cái người đó không làm được gì đó. thành ra chúng ta thấy rất nhiều người tu nhưng mà làm nên đạo nghiệp đó, thì không có mấy phải không làm nên đạo nghiệp đó, đúng nghĩa người tu đó thì cái này rất hiếm trên cuộc đời là những người đó cái ý chí không có hay nói rõ là căn lành cũng không có căn lành không có cho nên Phật không phóng quan gia bị tới được cho nên chúng ta làm không được gì hết rồi một thời gian chúng ta nản bỏ cuộc tất cả các phật tử tại gia của mình ừ. cho nên khi mà chưa đắc quả a la hán thì lúc bây giờ đức phật khuyên chúng ta tu để mà đắc quả cho nên chưa đắc quả la hán thì đừng tin vào cái tâm mình tại vì mình còn còn cái gì tức là mình còn vô minh còn vô minh còn trần xa, cho nên mình thấy nó không chính xác mà thấy không chính xác đó, mà mình phạm phải cái sai lầm đó, mình rớt xuống đó, thì cái trường hợp này khó trở lại cho nên phải nỗ lực tu để mà đạt được cái trí tuệ cao mà đạt được trí tuệ cao này nữa nếu mà mình chưa đạt được tới cái chỗ này nữa mà mình đó, có một cái căn lành để mà cảm về Đức Phật đó, thì lúc đó Phật hộ niệm tới cho mình. Tức là lấy cái trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình đó, thì lúc bây giờ cũng có thể thoát được, à, có thể thoát đi được. Thế nên giống như bây giờ mình á, mình không biết, à, ta nên mình quyết đoán là sai, nhưng mà mình theo một cái vị lãnh tụ đó, đó họ sáng suốt, họ giỏi, thì mình chỉ cần làm theo thì cái trường hợp này mình cũng đạt được kết quả này nhưng mà cũng có chừng nên mình coi chừng là cái trường hợp ác ma ác ma mình dễ gặp hơn nó hiện ra để nó quyến rũ mình rồi đó mình xa vào trong cái chỗ này đó là mình từ chuốc quả vào thân cái này nhiều hơn đây là trên bước đường tu cho nên mình tự cân nhắc chỗ này tự cân nhắc chỗ này đó mà mình phân ra được phật và ma ta ra trên bước đường tu của thầy đó thầy thường hay suy nghĩ cái chỗ này nhiều lắm Thế nên tất cả những cái người bạn ở trên cuộc đời này đó Mình nói chung là bạn tốt hết đi Nhưng mà Thầy phân ra đó là cái bạn tốt đó, Mà họ còn quyền lợi Là cái tốt này đó nó còn có giới hạn Thế nên coi chừng dễ lầm ác ma lắm Tại vì còn quyền lợi Và hợp tác với mình để cùng có quyền lợi phải không? Thì cái trường hợp này coi chừng ác ma Tại vì nếu mà còn quyền lợi đó Thì lúc bây giờ đó cái nhìn nó không bao giờ chính xác Tức cái nhìn theo tham vọng Tham vọng tức cái ham muốn nữa cho nên đôi khi muốn cho được thì mình dễ đi vô chỗ sai lầm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm cái việc này đó là vì quyền lợi, phải không? Cho nên vì quyền lợi, cho nên coi chừng. Coi chừng đó là cái trường hợp này đó là nguy hiểm. Còn ngược trở lại đó, Phật gia bị tới, Phật gia bị tới cho mình trên bước đường tu thì sao? cái trạng thái tâm của mình là có bốn cái việc mà luôn luôn cứ kiểm tra là thầy nói là không buồn không giận không sợ không lo gì hết tự nhiên cái tâm mình vậy tại vì mình không có quyền lợi gì hết tại trên cuộc đời này mình nghĩ rằng mình không có quyền lợi gì mà mình chỉ có một cái là hướng tâm về con đường giải thoát mà thôi ờ, giải thoát mà thôi thì lúc bây giờ những người bạn tốt này đó họ cũng khuyên mình đó, là đi trên cái con đường giải thoát này phải không? chứ không phải đi trên con đường quyền lợi nên thầy nói cụ thể để quý đạo hữu hiểu á, là bây giờ ngài xá lợi phất là bạn của ngài mục kiền liên mà ngài xá lợi phất khi gặp mã thắng tỳ kheo dẫn về gặp đức phật rồi đó ngài đắc quả là hán rồi đó ngài nhớ tới mục kiền liên là người bạn tốt của mình trước đây cho nên đó, ngài tìm tới mục kiền liên ngài nói bây giờ tôi đã gặp được vị đạo sư rồi bây giờ bạn có có muốn đi theo con đường mà của tôi đi không thì ngài một kiền liên mới đi theo đi theo ngài xá lợi phất xuất gia với đức phật luôn cái này là bạn đạo và bạn tốt à, bạn này không có quyền lợi phải không còn ngược trở lại sao cho nên quý vị có một cái người bạn mình đây cũng là bạn tốt đi nhưng mà bạn này bạn làm ăn phải không cho nên bạn làm ăn nó tới nó bàn với mình á là bây giờ định làm một cái gì đó cần phải có bao nhiêu vốn đó bây giờ đi quy động phải không cái này coi chừng nó có quyền lợi vô nữa thì cái này coi chừng có cái cái may rủi và cái được mất này. Ừ, cái này coi chừng nên nó có những người đó mà chạy theo những người bạn này tới cuối cùng nữa là mất tất cả ta nên mất tất cả cái chỗ này. Ta nên nó thấy mình có cái nhà, nó kêu mình đem cái cái giấy giao cho ngân hàng để để vay tiền đang làm ăn bạn tốt đó nhưng mà vay tiền làm ăn làm rồi nữa thì lời đâu không thấy mà vốn lại mất cho nên lúc bây giờ đó là mất nhà luôn. Ừ. Thôi bây giờ mình ngừng ở đây ha. Kỳ sau Thầy sẽ tiếp. Này.